à chị chị để không thấy đâu ạ để chị không thấy Đấy. Uh, vâng. vâng. Good. I'm bây giờ ok chân đặt kia kìa chào tiến dũng nhé chào tiến dũng chào ngô thùy linh chào anh Sami chào tất cả mọi chào, người chào chị Luyến nha chào tất cả mọi người ok hiện tại thì cũng có 11 người xem rồi nên là chúng mình sẽ bắt đầu cuộc live cuộc livestream này nhé buổi livestream ngày hôm nay uhm, âm thanh mọi người có nghe rõ không ạ mọi người có nghe rõ âm thanh không ạ ok ok à, xin chào tất cả mọi người mình là Kim Ly và mình đã quay trở lại cùng với Trần Linh buổi livestream ngày hôm nay và chủ đề của chúng mình ngày hôm nay chính là bí quyết tăng level kỹ năng khi học tiếng Trung thì uh, trong buổi livestream thì sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm học tiếng Trung của mình cũng như là cái ờ, trong quá trình giảng dạy của mình có những cái ờ, có những cái vấn đề mà thắc mắc gì đó về học tiếng Trung mà học sinh gặp phải thì mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn trong ngày hôm nay luôn. Rồi. Rồi. chào cô Hường, chào cô Hoàng Long nhé, chào Trọng Phúc, <laughs> Như Yên. Ừ. ok. Về phần hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn gồm bốn phần. Nó là bốn phần nhưng mà mình sẽ nói khá là nhiều đấy. Đó là kỹ năng nghe, cách học kỹ năng nghe, kỹ năng nói và đọc viết trong tiếng Trung từng kỹ năng một. Sau đấy là sẽ nói về cách khi mình kết hợp bốn kỹ năng lại với nhau nhé. Đầu tiên thì về kỹ năng nghe. Thì thật ra thì học ngôn ngữ nào cũng vậy. Về uh, tiếng Việt của mình cũng thế khi mà chúng ta sinh ra đúng không việc đầu tiên là chúng ta nghe trước trước khi học nói là phải nghe xem mọi người nói như thế nào sau đó mới học học nói đúng không nhỉ à, thì thật ra thì cũng không có bí, bí quyết gì gọi là quá là cao sang hay là quá là khó để mình mình mình thực hiện cái việc học trong mình trong quá trình học tiếng Trung của mình đâu mà việc là mình phải nghe nhiều nghe nhiều uh, nghe thật nhiều đúng là phải nghe thật nhiều đúng không rồi xem phim nhiều phim và video tiếng Trung và cách mình học nghe ấy, là mình sẽ phải luyện tập hàng phản xạ hàng ngày nói cách khác là các bạn sẽ khi mà mới học tiếng Trung ấy thì chúng mình sẽ phải à, nghe đi nghe lại nhiều lần và nhiều khi mình sẽ đầu tiên nhá các bạn đừng khó quá là phải à phải nghe từng từ một đúng không trong một câu này phải nghe từng từ một phải hiểu từng từ nó ở vị trí nào thành phần nào trong câu mình thấy không cần thiết đầu tiên các bạn cứ để mình cứ nghe chị ạ nghe sau đó là mình nhại lại theo nhại lại theo nhá các bạn nghe sau đó nhại lại theo và khi mà các bạn nghe như vậy thì mình thường hay gọi là kiểu tắm trong một biển ngôn ngữ ấy mình cứ nghe nó thành quen luôn khi mà các bạn nghe thành quen các bạn quen cái vỏ âm thanh rồi sau đấy mình sẽ dần dần những cái ý nghĩa của những cái từ mình sẽ dần thấm sâu vào trong cái trí nhớ của mình luôn các bạn sẽ tự thấy nó sẽ đi vào sâu luôn không cần phải gọi là nhồi nhét nó quá là khổ sở gì cả một cách truyền thống đúng, đúng không? không đó thì cái cách học trong hồi sinh viên của mình cũng như là bây giờ mình đi dạy thì mình vẫn là tạo một thói quen nghe hàng ngày nghe khoảng tầm 15 đến 20 phút 30 phút đi mình sẽ luyện tập nghe trong lúc nấu cơm cũng thấy cứ bật lên nghe thôi trái biết là nghe cái gì cứ bật lên nghe nghe cho quen thôi các bạn ạ à, thường nghe những cái nhạc chung này hoặc là sẽ nghe những cái uh, uh, gọi là cái uh, cái gì sách điện tử chứ là cái à, tự nhiên quên mất những cái sách điện tử kiểu nó về à, à, postcard à, postcard postcard à. đó cứ bật lên nghe thôi trước khi đi ngủ cũng nghe những cái uh, kiểu tâm sự uh, tâm sự cuối ngày hay gì à, đó à, à. những cái như vậy uh, tiếp theo là xem nhiều phim và video tiếng trung thì mình chắc chắn là một phim Trung Quốc hay là Đài Loan thì chắc chắn là sẽ áp dụng cái tip này thôi kể cả US, UK hay là Hàn Quốc thì chắc chắn là các bạn sẽ xem phim thôi. Vì vì xem phim ý, mình thấy là những cái ờ, từ vựng, uh, những cái cái vốn từ của mình tăng lên rất là nhiều. Um, không nhất cái những cái từ mà trong sách vở là mình không có đâu. Nên là các bạn xem nhiều phim video tiếng Trung nhá, mình có thể học theo cái ngữ điệu của họ khi mà uh, họ nói thì cái khả năng nghe của mình cũng sẽ được tăng lên rất là nhiều. <laughs> xem nào chào Khả Phương, Thu Phương của cô, chào Kim Anh nha, chào Vũ Hoàng Long, Vũ Hoàng Long này, đông quá, chào Nguyễn Văn Tuấn nha, xin chào, cảm ơn chị Luyến đã cái view cho cô nhé. À, ờ, ngoài ra thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn một số cái trang web mà mình đã áp dụng trong quá trình dạy học của mình cũng như là cái uh, việc uh, mình học tiếng Trung đặc biệt là tiếng phồn thể uh, chữ phồn thể chứ um, uh, mình thì mình thì bắt đầu khi bắt đầu học nghe thì mình sẽ từng nghe từ những cái video đơn giản như là video hoạt hình kiểu video cổ tích các bạn không phải là nghe cái gì quá là cái nội dung nó quá là cao xa đâu nghe những cái giao tiếp đơn giản của trẻ con này thôi đầu tiên là như vậy thế nên là mình giới thiệu cho các bạn cái kênh ở trang web Ờ, đây với nín thuê triển uh, ờ, những cái chủ đề trong trong cái uh, kênh này ấy, sẽ là những cái uh, cuộc hội thoại những cái câu chuyện giao tiếp hàng ngày giữa các bạn nhỏ tiểu học trung học nên là mình thấy là việc uh, luyện nghe từ những cái video như này ấy, rất là có ích các bạn cứ bắt đầu từ những video này nhé uhm. <laughs> à, tiếp theo là cái ờ, là là, là cái kênh uh, suy tung way thực ra kênh này thì những cái video này là từ khoảng 2 đến 3 năm trước rồi nó không update nhiều gần đây thì không update nhiều nữa nhưng mà mình thấy là trong quá trình ôn thi ấy, thì cái những cái kênh như này những nội dung trong trong cái kênh này rất là có ích rất là có ích và cái tốc độ nghe cũng rất là vừa phải cho các bạn nào mà uh, ôn thi ôn thi HSK hay là TOEFL thì mình thấy là kênh này rất là hữu ích và các bạn có thể sử dụng trong cái quá trình luyện nghe của mình nhá nên nó khá gần với đời sống thực tế ừ, đúng không khá gần ví dụ như chỉnh khơ chư phan chẳng hạn ăn mời khách ăn cơm ạ hoặc là khoan chiến đổi tiền hay gì đó rất là hữu dụng hoặc là các bạn có thấy video số 5 đây là về uh, chế treo phóng nhỏ ủy à? tinh nguyên khuây nghĩa là gọi là đi đâu nhỉ à, <laughs> ví kiểu kiểu việc kết bạn ấy Ồ, kết, kết bạn. bạn xong rồi là có những cái buổi hẹn là mình sẽ làm quen nhau được nhiều hơn đúng rồi gọi tên em đi cô Ly ơi ừ. sợ tin quên mất à quên à. chào Minh Luân cô nhớ em không cô chào Trần Văn Ánh nhá anh hỏi cô nào ờ đúng hỏi cô nào hỏi cô nào đây có hai cô nhiều Trung文有你们有吗？Trời <laughs> ơi, dạo này uh, tiếng Trung của Ngô Hoàng Long, Long tiến bộ quá, cô rất là tự hào nha dung thiên ừ. <laughs> ok à, ờ, tiếp theo là đây là cái thật sự đây là kênh uh, yêu thích của cô luôn à của của mình luôn đó là tiếng Trung ha ha tiếng trong cái kênh này thì là sẽ bao gồm là văn hóa và ngôn ngữ um, liên quan đến Đài Loan luôn à, tiếng Trung ha ha này là là cái kênh video của hai anh hai anh người Đài anh ấy biết nói tiếng Việt cho các bạn anh các em không phải lo đâu không phải là nghe thấy người Đài là bắt đầu là sợ là người ta nói mình không hiểu nha đây là tiếng anh nói cả tiếng Việt luôn và có cả sắp ở phía dưới này các bạn có thể xem nhưng mà cô không khuyến khích các bạn xem sắp đâu mình lượt nghe đi các bạn ạ um, khi xem cái kênh này cô thấy rất là hay bởi vì là khi anh các anh nói thì các anh kết hợp cả văn hóa luôn và có những chủ đề mà cô nghĩ, cô nghĩ là chắc chắn trong sách không dạy các em đâu đó là tiếng lóng của tiếng ừ. lóng của Việt Nam mình sang tiếng tiếng đài hoặc là tiếng tiếng lóng từ tiếng đài sang tiếng Việt trong sách không hề có luôn nha thế này cô thấy là um, cái kênh này cực kỳ hữu dụng cho các bạn à, tiếp theo là kênh Leo Saran thì kênh này nó sẽ kết hợp với uh, bộ sách là sử dụng hóa ủy sử dụng sư thiên hóa ủy chứ bộ sách này thì có thể là ôn thi ôn thi um, ôn thi tốt này ngoài ra là có thể uh, luyện nghe rất là hữu dụng luôn trên này là có rất nhiều những cái file nghe và các đoạn hội thoại trong sách nữa nên là các bạn có thể tìm file sách ở trên mạng cũng như là lên trên trang web này để mình lấy file nghe nhé mình luyện nghe sẽ có rất là có ích cho các em tiếp theo mình sẽ tăng level lên nhá đây sẽ là cái kênh uh, Trung khóa miếng của Treo Ipu kênh của Bộ <laughs> Giáo dục cái nội dung thì nó dễ chắc chắn là sẽ tăng level hơn rồi tăng level hơn rất là nhiều rồi uh, nhưng mà cũng có những cái chủ đề rất là gần gũi ví dụ như là xẻo yue từ sân rư chẳng hạn thì là các bạn có thể nghe từ những bài à, trẻ con sau đấy tăng lên ok nghe kỹ năng nghe và kỹ năng nói thì thường rất là kết hợp đi đôi với nhau ờ, đứng đi đôi với nhau thế nên là cô cũng mình cũng chia sẻ là các bạn luôn là cách học cách học làm sao để nâng, nâng cao cái kỹ năng nói của mình lên thì điều đầu tiên và hết sức quan trọng trong với việc học tiếng Trung ấy đặt nền tảng cho mình luôn đó là học thật tốt ngữ âm nha khi mà mình đi dạy mình lúc nào cũng nói với các bạn là cái bài đầu tiên là bài cực kỳ quan trọng và các em phải học cực kỳ kỹ nên là gần như là mình sẽ phải mất một tuần cho các bạn làm quen với tiếng Trung cũng như là nhấn mạnh thật là gọi là sao nhỉ nhấn mạnh cực kỳ mạnh là phải học thật tốt ngữ âm chắc chắn ngữ âm vì cái uh, bài này ấy, nó sẽ liên quan đến rất nhiều các, các bài sau luôn đó là phần uh, đầu tiên nhá ngữ âm thanh mẫu thanh điệu và thanh mẫu thanh điệu và vận mẫu ba cái phần quan trọng rất cực kỳ quan trọng luôn à, về phần thứ hai à, học nói thì chắc chắn là không được ngại ngại nói là là không được rồi phải bỏ đi luôn rồi trong quá trình học phỏng vấn với, ờ, với mình dạy phỏng vấn ý, thì mình thấy là các bạn uh, mới đầu ấy thì các bạn thì khá là rụt rè bởi vì là các bạn đang chuyển từ cái giai đoạn ôn thi sang học phỏng vấn nên là các bạn nghe nhiều em nghe em hiểu hết đấy cô nhưng mà em không biết là diễn đạt như thế nào hoặc là em ngại em không nói đâu ngại là cái làm cho các em mà gọi là chính cái ngại ấy, nó chính là cái gọi là sao nhỉ rào cản chính là cái rào cản lớn nhất để trong cái quá trình giao tiếp của mình bởi vì sao các bạn biết không trong giao tiếp bị cái sự thất bại nhất là khi mà mình nói mà người ta uh, không hiểu hoặc là sao nhỉ hoặc là khi nói chung là kiểu và dạng như là khi mà ừ. mình nói mình không cảm giác như người nghe người ta cảm thấy không muốn nghe ấy. đúng rồi người ta không muốn nghe người ta tạo mình tạo cho mình người ta cảm giác là um, không cần thiết phải nghe nên là sự tự tin của em là cái sự điều rất là quan trọng nhá à, kết hợp với kỹ năng nghe đúng rồi muốn nói được thì phải hiểu hiểu người ta nói cái gì thì mình mới đáp lại được chứ đúng không chứ nói linh tinh là cũng không được đúng không nhỉ à, kỹ năng nghe nói nó phải đi đôi với nhau bởi vì sao uh, kỹ năng nghe là kỹ năng đầu vào hay còn gọi là input input là cái thông tin mà mình mình uh, mình tiếp nhận nói chính là output thế nên là khi mà các em cân bằng được hai cái kỹ năng này á thì cái khả năng học tiếng Trung của mình lên rất là cao lên rất là nhanh luôn và trình của mình lên rất là là cao luôn cái đẳng cấp khác luôn đấy thế nên là cố gắng cân bằng input và output nhá à, điều thứ tư là linh hoạt trong cách dùng từ um, ví dụ như là khi mà các em muốn nói một cái gì đó muốn muốn nó kể về công việc của bố mẹ mình đi thì uh, sao nhỉ không em em không nhớ được cái từ đấy từ gì cả thì mình có thể làm sao giải thích nó ra ví dụ bố em làm xây dựng chẳng hạn đúng không em không nhớ được xây dựng là gì cả Ray không nhớ cái từ chiên chu là cái gì cả đúng không thì mình có thể nói là gì bố em đi xây nhà của ba bà uh, khai phóng sự chẳng hạn đúng không nhỉ mình sẽ nói linh hoạt hơn nhá bố em làm thợ điện bố em cùng một số người trong trong trong trong khu hàng xóm ấy đi sậy đi uh, lắp đặt điện đúng không mình không nhớ thì mình phải giải thích ra ra nên các bạn cái cách dùng từ của mình cứ linh hoạt lên mà các em khi em bắt đầu học ấy các bạn nói nhiều vào nói nhiều vào đừng có sợ nói sai đúng không nhỉ và cái cách dùng từ của mình phải thật là linh hoạt nhá mình không nhớ được từ này thì đừng có sợ mình sẽ dùng những cái từ mình biết để mình giải thích đúng không cô rất là thích một cái bạn mà nói chuyện với cô khi học bổng vẫn là cô ơi em mai cô gọi em nhá em là đứa nói thì hay sai nhưng mà thích nói nhiều đấy <laughs> rất là tiên dương tinh thần của bạn ấy là nhắn tin cho cô đêm mà ngày mai cô phải gọi em nhé à, em là đứa nói nhiều mặc dù nói sai nhưng thích nói nhiều thế nên các em cũng phải tự tin khi mình học cái học học cái kỹ năng nghe nói trong tiếng Trung này nhá và thật ra thì cô nghĩ là bất kỳ ngôn ngữ nào cũng phải học phải tự tin nhỉ kể cả tiếng việt mình cũng thế tại vì thực ra khi mà mình tự tin thì mình sẽ truyền đạt cái thông tin nó sẽ nhiều này cũng như là uh, khi mà cái thông tin mình đưa ra nó cảm thấy để cho cái người nghe người ta có cái sự muốn đấy thì mình đang nghe đó mà quan trọng ấy, nhiều khi ừ. các bạn ấy tự tin là kiểu các bạn ấy phải học tốt cái ngữ âm tất cả những cái cái ừ. tip mà liên quan ấy ừ. thì mình thấy là đa phần là cứ từ cái một nó sẽ sản sinh ra cái hai ví dụ như kiểu là các bạn học ngữ âm thì các bạn sẽ không kiểu là nó không ngại nói nữa nhiều bạn ừ. cứ bảo là ôi em ngại sợ sợ phát âm sai ừ. thì nếu như mà học tốt ngữ âm ban đầu ấy thì bạn sẽ nghe tốt hơn với cả kiểu thực ra mình nghĩ là khi mà mình nói thì tai mình nghe đầu tiên Đúng nên là uh, sản cái kỹ năng nghe ấy, thì các bạn ấy cũng vừa luyện được nghe lại còn vừa luyện được nói nữa đúng một cái chia sẻ với các em một số tip nho nhỏ khi mà đi phỏng vấn ấy thì các em đừng có quá là sợ hãi hay là quá là gọi là tự ti về cái khả năng tiếng của mình thật ra ấy, trong khi phỏng vấn thì các em làm sao mà cố gắng thể hiện cái tinh thần là em muốn được nói em nói nhiều lắm người ta hỏi một mà em trả lời hai chẳng hạn em nghĩa là rất là đúng cái câu hỏi của người ta nhé nhưng mà sao mình thể hiện cái bản bản lĩnh của mình ấy, cái sự tự tin của mình ấy, thì cái việc mà các em qua phỏng vấn visa rất là cao luôn ấy Tức ờ. khi mà mình nhìn một cái người vui vẻ và truyền cho mình cái năng lượng tích cực ấy, thì mình ừ. sẽ sẽ cái câu chuyện nó sẽ vui vẻ và người ta muốn tiếp tục câu chuyện. <laughs> À, chào Minh Tiến nhá. <laughs> Chào Em Ngọc cười Hà. em cười được không, lão sư? <laughs> Khuyên thì khuyên là legend. Ừm, em chào cậu. Chinsu tướng ớt, sư tướng ớt á. Chinsu, Tương Phùng á. Ờ, Tương Phùng. Không có tương ớt, tương ớt cay lắm. Ok. Đấy là cái chia sẻ của cô về uh, chia sẻ của mình cũng như là từng với học sỏ của cô nhá là kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Còn tiếp theo là nhường dân cho cô Trần Linh <laughs> đến kỹ năng đọc. Dạ. Thế thì lúc nãy cô cô Ly cũng chia sẻ với chúng mình về hai cái kỹ năng đấy là kỹ năng uh, kỹ năng nghe và kỹ năng nói rồi đúng không hai cái hỗ trợ cho nhau uh, tuy nhiên ý, ở trong tiếng trung thực ra là tất cả bốn cái kỹ năng này nó đều hỗ trợ và bổ sung cho nhau còn à, mình nói riêng về cái kỹ năng đọc ấy kỹ năng đọc thì nó sẽ có những cái tips để mình bổ sung làm sao cho cái kỹ năng đọc của mình nó tốt hơn thì đầu tiên cũng cũng là trải qua cái quá trình là tự bản thân mình học này cũng như là nhìn uh, các bạn khác này cũng như là giảng dạy ấy, và cũng tiếp thu được những cái uh, từ những cái nguồn thông tin khác, khác nhau ấy thì mình nhận ra được những một cái một vài những cái tips mà nó khá là nổi bật trong cái việc mà uh, hỗ trợ các bạn học trong cái kỹ năng đọc nó tốt hơn đầu tiên thì mình đọc ấy thì có một cái đấy là um, đọc sách ờ, đọc sách nếu như đọc ấy đọc hiểu thì đọc sách nó sẽ là một cái cách để đầu tiên đó là cho các bạn rèn luyện cái sự kiên trì bởi vì ấy, học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng vậy đều phải kiên trì đúng không ạ làm bất kỳ một cái việc gì cũng phải có kiên trì và mình thấy là cái việc đọc sách sẽ tạo nên một cái thói quen khá là kiên nhẫn khiến cho các bạn kiên nhẫn hơn đó mình thấy là như vậy và khi mà chúng mình chọn sách thì đọc sách trong sách nó sẽ có từ mới và điều đấy sẽ khiến các bạn trau dồi thật nhiều những cái uh, lượng từ vựng khi mà các bạn chọn một cuốn sách về chủ đề uh, tâm lý chẳng hạn thì các bạn sẽ tiếp thu được những cái nhóm từ vựng nó thuộc về tâm lý chẳng hạn như vậy thì ờ, cái lượng từ mới của mình khi mà mình tăng nhiều lên ý thì mình sẽ hứng thú với việc đọc nhiều hơn và mình thấy là một số học viên của mình ấy cũng gặp một số trường hợp là như sau tức là các bạn ấy nhận được mặt chữ nhưng mà các bạn không hề đọc đọc lên được ấy. Ừ. tại vì các bạn ấy có một cái thói quen đó là cứ nhìn lên thôi nhìn thôi nhưng mà khi đọc lên thì không đọc được thế nên là mình nghĩ là khi mà đọc ấy thì các bạn có thể rèn luyện thêm cho mình một cái thói quen đó là đọc to đọc thành tiếng lên tức là nhìn thấy câu đấy đọc là à trong mua gia ban cha là nhìn thuộc hết ừ. chữ luôn hỏi cái chữ nào cũng biết nhưng mà đọc lên cả câu thì không đọc được ừ. đó cô linh có hay đọc sách tiếng trung mình thì uh, sẽ đọc về một số cuốn như là ngày lúc hồi đầu ấy mình sẽ đọc một cuốn mà nó liên quan về giới thiệu những cái cảnh quan như là uh, cảnh quan này là kiểu văn hóa của của, của các nước ấy thì thì kiểu người ta giới thiệu những cái địa điểm du lịch ấy hoặc là kể cả đọc những cái cuốn mà sách về du lịch của Việt Nam ấy nhiều ừ. khi ví dụ bạn bè nước ngoài hỏi ấy thì là mình có thể trả lời rồi là biết những cái địa điểm đấy như sao ấy thì có thể chia sẻ và cũng học được cái cách đấy là văn ừ. phong ấy đấy văn phong trong văn phong tôi hay đọc sách tình của tiếng trung à, đọc sách đây đây chắc là các cháu thích làm đây đây các bạn thích thì đều phải liên hệ cô nhá <laughs> mặc dù là đọc khi đọc thì cũng có hơi vướng một chút là mình sẽ phải tra từ nhiều ấy nhưng mà ừ. đọc xong nội dung thì cảm thấy rất là thành tựu luôn ấy. rồi. Kiểu cảm giác là ôi mình đã được xong một cuốn tiếng Trung thật là không nghĩ là mình có khả năng làm như Đúng thế. Rồi. Đúng đó. Kiểu ví dụ như là khi mà nhiều khi mình mình đọc thì làm sao mà mình cứ đừng có nghĩ là cái việc đọc sách nó nó nặng nề tại vì mình thấy bây giờ đa phần các bạn có một cái thói quen là nhìn điện thoại nhiều hơn ấy. Ừ. Thì thay vì đọc đấy cảm giác ngày xưa mình cũng bị một thời gian đấy là dựa cái điện thoại hơi nhiều ấy. Thì nếu như các bạn đọc sách mà xem các bạn đọc một thời gian các bạn sẽ thấy là các bạn biết nhẫn nhịn nhiều hơn này các bạn biết cái cách đây là kiểu khi mà các bạn xử lý một vấn đề hoặc các bạn gặp một vấn đề các bạn sẽ có thể bình tĩnh chấp nhận nó hoặc là uh, đón nhận nó nhẹ nhàng hơn so với cái ngày xưa ấy kiểu dạng như vậy đó nói chung là đọc sách sẽ có rất là nhiều những cái ờ, ưu điểm để các bạn có thể um, tham khảo cũng như là nâng cao cái kỹ năng đọc rồi là vốn từ vựng cho bản thân mình tiếp theo về cái tin tức ấy, thì thực ra thì um, ở trong tin tức nó sẽ có những cái nhóm từ khá là hay tức là có những cái cấu trúc rất là hay luôn đúng rồi có những cái cấu trúc rất là hay và mình cảm thấy là um, không chỉ những là mình cung cấp được thêm những cái cấu trúc cho mình này cũng như là tin tức mà mình cũng cập nhật tin tức thường xuyên không thể nào mà bị uh, ôi mọi người đang nói chuyện ở bên đấy và sao mọi người nói chuyện tin này lúc nào đấy chẳng hạn như vậy vừa được thêm từ mới lại còn một cái tên thông tin mở rộng mở rộng tầm mắt đúng không ạ đó thì cái tin tức cũng là một cái ở trong cái phần mình nâng cao kỹ năng đọc tiếp theo nữa thì flashcard thì thực ra các bạn nghĩ là cái flashcard hay sử dụng cho các bạn trẻ trẻ em có những uh, ờ, hay hay sử dụng cho các bạn tuổi nhỏ nhỏ ấy để học uh, tiếng Anh hay gì gì nhưng mà thực ra cái flashcard một cái rất là hay luôn ý kiểu cảm giác mình thấy là ngày xưa mình còn dùng những cái flashcard để dán xung quanh ấy ví dụ là nhà tắm á mình lấy nguyên cái flashcard có cái ừ. tên bằng tiếng Trung ấy xong mình dán ấy kiểu cảm giác mình đi đâu mình cũng nhìn thấy nó ấy là tự nhiên mình mặt chữ mình không cần phải là viết viết nhiều nhưng mà tự nhiên mình nhận mặt chữ được đó kiểu dạng như vậy uh, nên là cái flashcard là một cái khá là thông dụng giống như một mình cứ cảm giác là khi các bạn học tiếng Trung ấy các bạn học từ những cái đấy là gì ạ phát âm cơ bản cái ngữ âm ấy thì các bạn hãy tưởng tượng mình là một đứa trẻ con lên mẫu giáo đấy là lúc đấy mình bắt đầu học uh, a à, ớ chẳng hạn như thế học nói đúng không ạ thì mình cũng tưởng tượng như vậy thì mình sẽ sử dụng những cái tất cả những cái phương pháp tại vì mỗi người sẽ có những cái phương pháp khác nhau thế nên là biết đâu mình lại phù hợp với cái phương pháp đấy thì sao đúng không ừ. thế thì hãy sử dụng tất cả những phương pháp và mình học theo cái kiểu là cũng có một cái cơ chế là chụp hình ảnh ừ, cơ chế là chụp học học là theo kiểu chụp hình ảnh thì sau khi mà mình cứ cứ nhìn nó nhiều ấy thì mình sẽ tự nhiên phản xạ với nó thôi đấy thế nên là flashcards là một cái rất là hay thì các bạn có thể sử dụng cái cái cái tips này thế nữa thì mình cũng có một số những cái trang web ấy nó cải thiện cái việc đọc thì kiểu mình lên đấy mình đọc ấy thì các bạn có thể tham khảo ví dụ như là uh, Just Learn Chinese này hay là cái Beginner Level ấy thì cái đấy nó cũng hay hoặc là cái you know, uh, ờ, New York Times chẳng hạn cái New York Times thì nó hơi hơi hơi cao một tí là nó sẽ liên quan về kiểu như là um, cũng kiểu dạng về tin tức nhiều hơn ấy ừ. đó thì cái đấy thì nó sẽ hơi hơi gọi là trừu tượng hơn một tí nhỉ Đấy, nó hơi hơi khó hơn còn đâu cái Just Learn Chinese và cái Beginner Level thì các bạn có thể tham khảo hai cái trong web này đó mình thấy là hai trong web đấy có thể cải thiện cái việc đọc cho các bạn à, nếu như các bạn cảm thấy là cái việc đọc sách thì ờ, các bạn có thể thay đổi cái không khí đọc sách thay vì đọc sách thì mình uh, nhìn lên điện thoại các thứ thỉnh thoảng cho nó giải trí đúng không ạ thế thì ở phần cuối cùng đấy là các bạn phải biết kết hợp những cái ngữ pháp cũng như là các kỹ năng khác nhau kỹ năng uh, kết hợp như thế nào tại vì là ấy, khi mà các bạn nói đấy là cái việc uh, các bạn đọc lên ấy nó rất là quan trọng thế nên là uh, nhận mặt chữ hay là cái việc các bạn nghe ấy, nghe xong rồi viết ra đấy đúng rồi. Ừ, nhiều khi mình thấy nhá là cái bài khóa ấy, cái bài khóa ở trong các cái quyển sách này hoặc là những cái đoạn văn mà các bạn thường gặp ấy uh, các bạn ừ, thường không gọi là gì nhỉ xử lý nó một cách triệt để ví dụ mình nói học sinh là um, các bạn uh, bài văn này hôm nay lên lớp đọc thế là mình có hỏi các bạn đấy là sau khi các bạn làm bài đọc này sau các bạn có tự đọc lại bài này không thì đa phần sẽ là không đấy thế thì mình nghĩ là đối với những cái đoạn văn mà các bạn điền từ này hay đối với những cái bài khóa ấy, các bạn có thể đọc nó lên đọc to nó lên diễn tả ngữ điệu đúng không ạ diễn tả ngữ điệu đọc to nó lên thế thì phản xạ đầu tiên khi mà các bạn đọc lên thì các bạn sẽ lại được nghe mà các bạn nghe nhá nhiều lúc mình bảo là học sinh sẽ tự ghi âm lại cái giọng của mình tức là các bạn hãy tự quay video lại hoặc tự hoặc là tự ghi âm lại thế thì khi mà các bạn làm như vậy thì uh, tai các bạn được nghe mà sẽ phản xạ lại tự à mình nếu mà mình nói như vậy mình đọc lên như vậy thì thì mình có hiểu không đầu tiên là mình có hiểu không đã trước khi mong người khác hiểu đúng không đó thế thì cái kỹ năng đọc rất là quan trọng thế vừa tận dụng được việc đọc này lại còn nghe này xong lại còn viết ra nữa đó ừ. thế nên là ấy, tiếp theo nữa cô sẽ chuyển sang đến cái vấn đề kỹ năng viết cho các bạn nói rồi học cái gì cũng vậy đặc nếu như là học tiếng trung đặc biệt là học tiếng trung tiếng trung là người ta nói gì cái thứ tiếng mà khó nhất trên cái thế giới này làm sao mà không biết là một cái một cái chữ thì có bao nhiêu là cái nét không quá nhiều nét luôn đúng không ví dụ như là các bạn để ý như là cái chữ Latin của mình ấy, đúng không chữ Latin của mình rất là dễ viết ví dụ các bạn học tiếng Anh nhé đầu tiên mà các bạn học tiếng Anh các bạn cảm thấy là à tiếng Anh rất dễ vì sao vì nó là chữ Latin các bạn đọc một cái câu đó là chữ cat con mèo đúng không cat các bạn nghe ra nghe ra được âm gì không à là đúng không có thể các bạn tự đoán ra được cái chữ đấy các bạn viết như thế nào đúng không ạ các bạn có thể đoán ra được cái chữ đấy, các bạn viết như thế nào tuy nhiên ấy đối với tiếng trung ấy đọc một từ ra chưa chắc đã biết viết đúng không đọc một từ ra chưa chắc đã biết viết thế nên ý đầu tiên trong cái tư tưởng của mình là học là mình phải kiên trì đúng không ạ nếu như không kiên trì ấy thì tất cả mọi thứ các bạn sẽ làm dở giống như tiếng Việt mình có một cái câu đó là đẽo cày giữa đường ấy. thế nên là ấy, khi mà làm bất kỳ một cái việc gì đầu tiên cô hy vọng rằng là mình hy vọng rằng là các bạn sẽ có cái sự kiên trì đặt mục tiêu đặt mục đích cho bản thân là à mục đích mình sẽ làm làm sẽ làm cái việc đấy và khi mà mình đã có mục đích ờ, nếu như mà không có mục đích cảm giác là mình cứ bảo thôi mình làm đến đâu thì mình làm à, đấy thế là mình sẽ không kiên trì được đó, thế nên là mình có nghĩa là đặt ra mục tiêu trước để xong rồi là sẽ có sự kiên trì ở trong đấy mình sẽ cố gắng mình sẽ làm được vì ấy, bỏ thì hãy bỏ được thôi nhưng mà làm được thì nó Đúng thì thì mới là điều quan trọng quan trọng là khi mà các em học tiếng Trung ấy bạn bè hỏi mình chữ khó thế mà cũng là nói ừ. ừ tôi làm được đấy đúng không nhỉ ừ. chứ còn nếu mà trả lời là gì khó lắm không biết có làm được hay không đó là một chuyện hai cái câu trả lời nó hoàn toàn khác ừ. nhau lúc đấy là bạn đã tinh thần nó đã đuối ừ. lên rồi đúng không ừ. khi mà kiểu à, học được xong rồi kiên trì thế là à, các bạn hỏi là ôi thôi tao thấy tiếng trung khó lắm thế mà mày học được à lúc đấy hơi tự ừ. hào đương nhiên đúng không <laughs> đó cho nên là kiên trì nhá tiếp theo ấy sau khi kiên trì rồi thì đối với tiếng chữ Latin thì mình hay biết là tiếng Việt mà mình biết được rồi thì tiếng Trung nó lại đặc biệt hơn một chút đó là nó mang về cái chữ tượng thanh và chữ tượng hình thế nên thì mình không thể nào mà nghe một cái chữ là mao mà mình biết là mở ao mao được đúng không <laughs> thế thì nó phải có những cái nét và nó có quy tắc riêng của nó đúng không ạ và nét và quy tắc nói chung là học thì um, mình nghĩ như này kiên trì nó là một vấn đề khi mà các bạn học tiếng Trung ấy thì các bạn phải tự tạo không phải học riêng học tiếng Trung mà mình nghĩ là học bất kỳ một cái môn học nào thì các bạn đều phải tự tạo ra cái gọi là gì nhỉ cái hứng thú à, cái hứng thú cho bản thân mình thế thì đối với uh, ngày xưa hay có cái kiểu gì nhỉ uh, ờ, viết có cái kiểu biết là uh, chép bài hát ra ờ, ờ đấy thế xong rồi tự nhiên là cứ chép vài lần ở trong cái quyển nhật ký xong rồi tự nhiên là thuộc cái bài hát đấy thuộc xong mà chữ còn đẹp cơ ờ thuộc xong mà chữ còn đẹp cơ thế nên thì đối với cái tiếng trung ấy cũng uh, nghĩ là các bạn viết thật là nhiều ra ở ờ, các bạn có thể nói là nếu như ờ, mình không có sở thích là viết bài hát viết nhật ký ra đúng không viết nhật ký hoặc là viết ra những cái điều mà mình gặp ngày hôm nay ngày hôm nay trời uh, trông có vẻ là mây uh, mây gì mây trắng nắng vàng đúng không hay là đi ra viết một câu ờ oh, xin thiên tại thiên chị hẳn mệt chân mệt đúng không viết một câu đấy ra thế thì um, đầu tiên là nói ra trước thế là mình có cái kỹ năng nói phản xạ ra ừ. tiếp theo nữa khi nói thì được, lại tận dụng được cái nói là <tsk> có phản xạ nghe đúng không tiếp cuối cùng nữa viết vào trong sách luyện được kỹ năng viết đúng không ạ vậy thì uh, khi mà mình đã tạo được cái hứng thú là mình làm những cái việc mình yêu thích rồi thế thì dù là yêu thích hay không ấy thì vẫn phải có những cái quy tắc riêng của nó đúng không thế thì tiếng trung sẽ có những cái quy tắc rồi là những cái nét cơ bản thì mình nên nắm nắm nắm vững những cái đấy thực ra thì giống như cái việc mà các bạn xây một cái nhà ấy, các bạn có một cái móng một cái nền móng thật là chắc thì cái xây nhà lên ấy, dù các bạn xây nó có cao đi chăng nữa thì không bao giờ các bạn lo rằng là nó sẽ nó sẽ bị nghiêng hay nó sẽ bị đổ thì giống như cái việc mà các bạn đã nắm chắc những cái quy tắc này cũng như là các nét rồi ấy thì cái việc mà các bạn càng nhiều càng nhiều càng nhiều từ mới nó không là vấn đề gì đối với các bạn cả thế nên là uh, cố gắng từ những cái cơ bản được chưa đã kiên trì rồi thế thì mình đi từ những cái bản tỉ mỉ và cẩn thận thôi được chưa giống như cái việc mà cô ly vừa giới thiệu với các bạn đấy là học bạn âm đúng không đấy học ngữ âm các bạn cứ học chắc đi thì những cái từ sau các bạn chỉ cần nhìn phiên âm là các bạn đọc được rồi đúng không đấy thế nên là tất cả những kỹ năng thì mình thấy là nó đều liên kết được với nhau tiếp theo nữa thì ở đây sẽ có một cái phần đấy là các bạn nên có một cái bộ vở tập viết chuyên dụng Ờ, hồi đầu mình học ấy, không biết là cô Ly có sử dụng cái phương pháp đấy không nhưng mà mình có mua một cái tệp vở nó khoảng 6 quyển. Nó sẽ có là từ các nét xong này các chữ nhá. Ở ừ, ờ, đấy xong nó có cái mực bay màu ấy các bạn. Xong không thật ra thì tôi thì tôi sẽ dùng in chữ rồi tập tô trước. À. Nó là, là phải tập tô trước các bạn. Trước, ừ. trước khi là cô học viết là cô tập tô trước đúng bé Thế 5 tuổi đúng không <laughs> đấy đúng là học như là học bắt đầu lớp 1 à, 5 ừ, tuổi ừ. luôn ý đúng rồi tập tô chữ trước sau đó ừ. mình ừ. bắt đầu học viết khi nào mà mình tô mình quen cái nét sau đó mình mới bắt đầu là tự ừ. tin ừ. viết sang một cái ô riêng cái chữ của riêng mình ừ. đó đấy thì mình cũng thấy kiểu ngày xưa lúc đấy mình cũng sẽ có một cái bộ các bạn có thể ờ, tìm mua cái bộ đấy thì nó sẽ là một cái bộ tập viết ý thì nó đã cho sẵn mình những cái danh ô sẵn rồi đó thế xong rồi mình có cái bút đấy xong rồi nó khoảng 5 phút sau ấy viết xong là nó sẽ bị bay màu mực ấy thì mình có thể luyện đi luyện lại rất là nhiều lần đối với những cái tập vở như vậy hoặc là cũng như là cô Ly chia sẻ cô Ly tập viết bằng cái cách ngày xưa lúc bắt đầu học lớp 1 đúng không sẽ có là cái cuốn gì bé tập tô đúng không thì đấy dạ. là mình mình mình làm Được như vậy đã dừng khoảng 2 giây cho Trần Văn Ánh quảng cáo <laughs> cô Ly gì đây chị Linh giờ này hơi béo nhá kệ chị là mà mà tại sao mà lại gọi chị nhỉ lúc nào cũng vậy thôi trời ơi à, bạn nữ nào có muốn học phỏng vấn thì liên hệ mình nhé mình rồi cũng phải quảng cáo luôn là ừ, cho ánh cảm ơn vâng, bạn Trần Văn Ánh đến từ Vũ Thư Thái Bình là mới qua phỏng vấn nói rất là hay nên bạn nào muốn luyện tập phỏng vấn thì có thể liên hệ với bạn Trần Văn Ánh nhá đấy bạn Ánh à, hiện tại là sau khi phỏng vấn xong là rất là nhiều thời gian rảnh cũng như là có đã có kinh nghiệm đã có cái sự trải nghiệm chinh ờ, chiến ngoài chiến trường chinh chiến ngoài chiến trường thì là uh, nếu như ai có uh, vấn đề gì thắc mắc này cũng như là muốn uh, luyện uh, luyện khổng ngữ ngoài giờ ừ. thì có thể liên hệ bạn Trần Văn Ánh bạn ấy đang comment rất là nhiều ở bên <laughs> dưới thì đấy khuyên lương ạ à, lại xẻo khu sao lúc nào cũng xẻo khu nhỉ toàn tips hay quá bổ ích quá tuyệt vời tất nhiên rồi chia sẻ là mình chia sẻ ờ. những cái thật là tuyệt vời cho các bạn chứ đúng, đúng rồi là đây là những tinh hoa đấy tích lũy suốt bao nhiêu bao nhiêu năm học tập và giảng dạy đấy <laughs> tu luyện ừ, ừ, giờ là cũng chưa được thành chính quả nhưng mà cũng cũng xem xem cũng xem xem <laughs> đấy thì đấy nhớ nhá thế thì tiếp theo nữa một cái đó là luyện tập viết thật nhiều nói chung là nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc gì ạ à, có một cái bộ vừa tập viết luyện tập viết ở nhiều ở đây là gì ờ, đối với cô thì mình thấy là cái việc mà cứ theo một cái truyền thống đấy là tôi viết từ mới ra về từ này viết năm dòng từ kia ừ. viết ba dòng ấy em ơi, nó nó truyền thống và các cái việc đấy các bạn cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy hoặc là um, một ngày mà các bạn làm với một cái từ như thế các bạn cảm thấy rất là chán nản ấy thế nên là mình nghĩ là thay vì viết từ thì mình nên viết câu hay viết một chữ hoặc một từ thì mình nên viết câu ấy à, có thể kết hợp các từ ừ. mới thành một câu ví dụ em Đúng sẽ, sẽ nhớ hơn rất ừ. là nhiều Đúng rồi. Nhắc cái việc mà các bạn viết câu ấy, không những là các bạn vận dụng được cái ngữ pháp mà các bạn đã được ờ, hướng dẫn này và bạn còn viết lại được viết được rất nhiều từ ấy, thay vì một mẫu một từ ấy thì mình viết cả câu thì mình viết được nhiều từ này và vận dụng những cái ngữ pháp mà mình được học uh, rất là linh hoạt. Với nữa là mình nghĩ là cái việc mà các bạn ấy um, viết uh, viết nhiều ấy thì nó cái chữ của mình ấy người ta đã bảo là nét chữ nên, người. đúng không thế thì khi mà các bạn ấy viết nhiều thì các bạn ấy sẽ tự phản xạ viết ừ, tốt hơn với cả chữ nó cũng đẹp hơn theo theo theo ngày ấy đó tiếng trung nó kỳ lạ lắm đúng không học xong từ từ tiếng này chắc chắn là các em sẽ thấy là cái sự kiên trì của mình đó đẳng vâng. cấp khác luôn ấy mà mà kiểu không không nghĩ rằng là mình trở trở lại cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu ấy mình thấy là hơi khó khăn nhưng mà nhìn lại cái thành quả mình đạt được ấy, thì tự sẽ nghĩ cảm thấy là ôi tự hào nhờ cái cuối cùng thì mình cũng đạt được mình làm được rồi đúng không ừ. <laughs> nên thì hay còn quần quá cảm ơn thì cảm ơn như ý nhá thế thì phải ngồi nghe đến hết ừ. thì thôi nhá không được không được bỏ tôi một mình nơi đây cô đơn <laughs> rồi thế thì kết hợp với các kỹ năng khác nhiều khi thì um, để nói thì như lúc nãy mình nói đấy là các bạn nên tận dụng tất cả những cái vấn đề những cái tài liệu các bạn có hết một cách tối đa đừng có một cái đoạn văn người ta bảo là đoạn bài này là bài đọc hiểu thế là chỉ mỗi đọc thôi đừng bao giờ làm thế hãy có thể là như lúc nãy mình nói đấy là các bạn nên uh, nghe uh, tự đọc lại xong nghe video à, dạ, nghe nghe xong rồi mình chép ra đấy mình nghe xong mình chép ra cái khả năng mà tự trau dồi cái khả năng cho mình là do bản thân mình chủ động nhiều ấy mình cứ làm sao mà tận dụng hết tất cả những cái tài liệu mà mình có này rồi là những cái tài liệu đấy thì mình làm nó như thế nào thì nó hợp lý thì mình cứ tận dụng hết nó thôi nhá đó đấy là những cái kỹ năng mà mình có thể mình những cái tips mà mình thấy rằng là trong cái thời gian học như là cái thời gian mà mình giảng dạy ấy, thì uh, trau dồi được thế thì vừa rồi thì chúng mình cũng đã giới thiệu được cho các bạn đấy là những cái ờ, cách mà các bạn làm sao để uh, cải thiện bốn cái kỹ năng mình ừ, tại vì là bọn mình sẽ đưa ra rất là nhiều cách vì mỗi người sẽ có cái phương pháp học khác nhau ví dụ cái phương pháp học là uh, ngày nào cũng luyện viết thì nó sẽ phù hợp với bạn này nhưng mà nó sẽ không phù hợp bạn kia Đấy. ngoài ra thì các em các bạn hoặc là các học sinh của cô nhé thì các em có thể uh, không thiết là kể cả hiện kỹ năng nói hay là kỹ năng viết của mình thì các em không cần phải đợi là à cô giáo ra cho bài này để mình nói như này xong rồi là về mình biết thế này thế kia không cần trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng mình ý, thì các em có thể tự tư duy ví dụ hôm nay mình ăn cơm chẳng hạn thì mình sẽ nói như thế nào hoặc là mình đi đánh răng mình giặt quần áo những cái đơn giản nhất trong cuộc sống mà các bạn tự tư duy xem mình tự nghĩ rồi mình tự nói ra sau đó ngồi vào bàn học mình tự viết à hôm nay trời này thế kia mình tự miêu tả thì đấy là nó sẽ tự tạo cho mình một cái gọi là cái gọi là một cái vốn từ vựng ngôn ngữ của riêng bản thân mình luôn ừ. tự sáng tạo cho bản thân mình luôn ừ. đấy nên là cái việc là tự học nha rất là ờ. quan trọng rất là tự trọng nói chung là khi bất kỳ mà làm cái gì phải có cái gì sự chủ động đúng sự rồi, chủ động chủ rất động. lớn là nằm ở bản thân đúng không bởi vì thế nên mẹ nói là phải có mục đích thể là quyết tâm xong rồi mình kiên trì được đấy mà nó sẽ đều tất cả mọi thứ là liên quan đến nhau ấy cho em <laughs> cái tips này thì à, nó là gọi là về gì là gia truyền em ạ không không dây. ra ngoài dây đen không chuyển ra ngoài được cho em order một ly cà phê nhiều đường nào và tin cô thế thì cho cô một ly bạc xỉu ngất trước à, sự đáng yêu của em <laughs> trình độ à phô trình độ đi anh <laughs> tiếp tục tiếp tục nhá Rồi. Dạ. À, ờ, bốn kỹ năng đối với một học một ngôn ngữ thì bốn kỹ năng nghe nói đọc viết này thì nó luôn luôn bổ trợ cho nhau các bạn ạ kể cả tiếng việt kể cả tiếng Việt hay là tiếng Việt, tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ nào thì cái việc trau dồi từ vựng này rất là quan trọng. Các bạn đừng nghĩ là cô nói tiếng Việt mà mình không cần trau dồi từ vựng không nha. Để các em trình bày một cái quan điểm riêng của mình thì cái vốn tiếng Việt của mình cực kỳ quan trọng nhá. Cô nói thật đấy. Các bạn thử ngồi nghĩ xem là à bây giờ thử đưa quan điểm về một vấn đề về vấn đề đi làm thêm chẳng hạn thì em nói thế nào? Em nói không tốt, ớ ờ, không tốt là không tốt như thế nào? Ừ đúng không đấy là tiếng việt của mình nhá mình phải nói làm sao mình phải có ý trước thì mình mới chuyển sang tiếng trung được đúng không thế nên việc ngoài việc trao dồi từ vựng của tiếng trung của mình ra thì tiếng việt cũng rất là quan trọng các em sẽ nên phải hỗ trợ hai cái thứ tiếng này với nhau chứ nào để học tốt từ vựng thì các em có thể tư duy theo từng chủ đề ví dụ quần áo là thì quần áo mình có những uh, áo sơ mi rồi quần bò váy giày dép những cái đấy á những cái xung quanh cuộc sống của mình ý thì mình mình nên nói như thế nào từ đấy là gì ví dụ cái lược này xong rồi uh, sao bạn thể đánh răng này là cái ừ. gì các bạn đang nghĩ chưa không cần ừ, thiết ừ. phải những cái từ mà quá là trọng tâm trong sách đâu cái cuộc sống hàng ngày này thì mình mình đã tìm hiểu hay chưa uh, thật ra thì cái việc học ngôn ngữ mục đích cuối cùng chúng ta cũng là để giao tiếp đúng không nhỉ nên là cái uh, thành công của sự giao tiếp chính là nói để đối phương hiểu được thế nên là các em phải cố gắng tích lũy từ thật là thật là nhiều nhá cố gắng trao dồi và tích lũy từ vựng thật nhiều hàng ngày luôn ạ tiếp theo thì để tích lũy từ vựng thật đúng chuẩn chính xác thì mình phải chọn tài liệu nó phù hợp phù hợp với bản thân mình không thể là thấy bạn học tài liệu kia mình cũng mua thấy nhưng mà thực ra mình thấy là cái tài liệu nó không hợp với ừ. mình bạn kia bạn bảo là ừ. ôi này tân thấy là học này là ôn cái tài liệu này rất là tốt nhưng mà nó ừ. không phù hợp với bản thân hoặc là um, nó chỉ phù hợp với bạn ý thôi với cả mình thấy là ví dụ khi mà chọn tài liệu ừ. khi mà chọn tài liệu thì có thể là mình có thể mua những cái chọn những cái tài liệu nó khó hơn một chút ừ. nhưng mà chỉ là một chút thôi và mình phải gọi là đi um, làm sao nhỉ mình khoanh vùng ừ. mình khoanh vùng cái cái phần mục tiêu ví dụ có những bạn mà muốn ôn thi top 2 ừ, thôi ấy, cứ ừ. đi mua những cái tài liệu uh, của ban B tức là thành ra nó bị lan man cái kiến thức nó bị lan man và cái lượng từ vựng nó nhiều quá thành ra cái cái từ cần nhớ thì bạn ấy không nhớ hoặc là gì khi mà cô giới thiệu cho các bạn trên cái trang web để mình nghe nói đúng không thì có thể có, có những bạn thì rất là hợp với cái kênh đó có những bạn thì không có những bạn chỉ cần lướt tiktok thôi cái tiktok của nó tiktok chỉ cần một phút 2 phút hoặc là gì 30 giây thôi cái bạn tích được rất là nhiều từ vựng ừ. à tiện thể quảng cáo luôn uh, tiktok của quốc tế cát lâm <laughs> <laughs> trên đấy thì các cô cũng sẽ update luôn là những cái từ vựng cũng như là cái những bộ phim thật là hot hiện nay liên quan đến việc học tiếng trung đặc biệt là tiếng đài của mình nhá thì các bạn lên subscribe luôn nha nhân trên nào à, đó thì đấy là cách từng các kênh của mình học có thể nó khác nhau ừ, đúng đó. đó nên là các em cứ thoải mái tự chọn tài liệu làm sao mình thấy nó phù hợp nhưng mà cái nguồn tài liệu của mình phải là chính xác nhá trên tiktok người ta nói như thế mình phải tra thử xem là có đúng hay không nhá không lại bảo là em học trên tiktok như này thế kia à cô phải uh, nói lại một điều hết sức quan trọng đó là việc học ngữ âm của mình quán triệt là các bạn không được học tiếng bồi nhá ví dụ là ờ. nì treo sầm mâm mình sự đúng không lại biết là nì ừ. nới ni hỏi nì trời eo treo ừ đấy cái đấy thì không được các bạn nhá mình phải là một người học tiếng trung chuyên nghiệp và gọi là đi một con đường thật là đúng đắn nhá mình sẽ ừ. phải học vận mẫu thanh mẫu và thanh điệu làm sao để người ta viết ra là mình à nhìn vào cái vận cái phiên âm này mình biết là mình học rồi mình đọc được không thể để mình ừ. biết tiếng bội nỉ là gì học tiếng trung mà vở toàn chữ latin thôi rồi thôi <laughs> mà mà thấy thấy vấn đề đấy là ừ. tại vì mình cũng đã mất thời gian Đúng. mình trau dồi rồi là mình uh, dồn cái hết tất cả những cái năng lượng mất thời gian cho nó thì mình nghĩ là mình đã học nó rồi thì mình học nó đúng. cách bài bản đúng không đúng rồi nó không thể ừ. ờ, sai từ những bước đầu tiên là mình sẽ phải mất thêm thời gian cho bản thân nên là quán triệt lần nữa các bạn sẽ không học tiếng bồi nhá tuyệt đối không những cái kênh nào mà dạy các em tiếng bồi ấy bỏ luôn bỏ luôn không có xem gì hết nha được chưa nào rồi à, tiếp theo hết cả tiếng thôi đúng không dạ, tiếp theo nữa thì ờ, đối với cái việc học tiếng Trung thì các bạn nên biết một cái đó là kiểm soát tốc độ vì sao cô lại nói kiểm soát tốc độ ở đây thì mình thấy là ở trong cái việc khi mà mình nói đây đầu tiên là về kỹ năng nói nếu như bản thân mình nhá đi vào giống như cô ly hay ôn phỏng vấn đúng không cô ừ. học sinh mà đi vào người ta mới hỏi một câu xong rồi tự nhiên nói một chàng nói một chàng cái kiểu như là uh, ờ, yeah à, cái gì đấy ừ. nói ra một cái chàng rất là nhanh đôi khi ấy, cái sự nhanh không phải là ừ, khi mà mình nhanh nhẹn quá ừ. cũng là ghi điểm đâu mình phải biết tốc độ mình lên lên nói như thế nào nó phù hợp ví dụ nói với người già đúng không không thể nào mà cứ nói rất là nhanh hoặc là nói nhỏ xíu xíu được đúng không đối với người già thì cái về thính giác thì cũng hơi kém hơn so với mình một chút chẳng hạn thế thì mình không thể nào mà nói nhanh hoặc mình không thể nào dùng những cái từ ngữ mà uh, thuộc giới trẻ của mình được đúng, đúng không thế thì nên là các bạn phải uh, biết kiểm soát tốc độ của mình cũng như là cái những cái từ làm sao dùng cho nó phù hợp uh, không thể một cái đoạn văn đọc đọc như này học sinh của cô cô hay chia học sinh của cô là em đừng đọc đoạn văn của cô như em đọc kinh vậy đấy các bạn ấy đọc cái này nè à, của bằng nhỏ cho mua ra bàn cha là số hiểu của nhà bàn tha đôi khi các bạn em để để dấu phẩy ở đâu ấy mà dấu phẩy <laughs> không có dấu phẩy không có ngắt nghỉ gì luôn ý thực sự khi mà các bạn nói nhá các bạn nói thì các bạn muốn truyền đạt thông tin ý muốn truyền đạt thông tin thì mình nghĩ là mình phải có những cái từ điểm nhấn đúng, rồi. đúng không ví dụ ngày hôm nay mình chia sẻ về vấn đề tâm lý chẳng hạn không thể nào mà mình cứ nói lan man không thể nào mình nói nhanh uh, không thể nào mình nói một cái với một cái tốc độ là cứ uh, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái vấn đề đó là tâm lý học đường hay là ra sao chẳng hạn ừ, đúng đó ra thì có điểm nhấn em tưởng tượng đơn giản thôi ví dụ trong một đám bạn đi chơi với nhau đúng không ừ. ôi các bạn mình kể chuyện này nhá kể ừ. xong không có nào nó cười ừ. thì thấy nó không có điểm nhấn trong cái câu nói của mình ừ. đúng không thì thì mình cũng tưởng tượng trong tiếng trung cũng thấy các em nói quá là kiểu bằng bằng bằng này ta sẽ không thấy có điểm gì thú vị trong cái cách nói của em cũng như công trong câu chuyện các bạn thì nên là tuyệt đối không tốc độ của mình phải kiểm soát Đúng rồi. đây này từ từ đã khuyên lương này ủa ủa là sao ủa ủa không ghi nhự nỉ là sao không hả khuyên học như vậy đâu ạ à. ủa không ghi nỉ như này đâu ạ à. đấy đấy top top của cô Kim Ni có Kim Ni rồi là Trần Ninh có rất nhiều tips bổ ích rồi ôi chị Quyên ơi chị uh, gọi là chị đến từ cái đất nước gì mà chị uh, gọi là gì mix cái uh, cái cái cái ủy dán nó ừ. lại tuyệt vời đấy <laughs> dùng mới, đúng mới sang đài à mới sang đài. đài thành ra là hơi bị sốc văn hóa hơi sốc văn hóa tiếng việt nó cũng hơi bị sốc ừ. đúng không đó thế nên là khi mà mình làm một cái gì mình nên kiểm soát cái tốc độ của mình cũng giống như cái việc mà mình uh, kiên trì đúng không ừ, ừ. mình phải kiểm kiểm soát lại tốc độ ấy. mình học không phải là mình cứ ôi học ngày học đêm cái việc học ngày học đêm chưa chắc đã hiệu quả đâu nhá thế nên là khi mà bất kỳ một cái việc gì đấy các bạn cần phải uh, xem xem là à khi mà mình nói về cái tốc độ như này đúng không ạ mình nói với một cái ngữ điệu như này đấy là vì sao các bạn phải uh, lúc này cô Ly có chia sẻ rất rất là nhiều trang web các bạn có thể luyện nghe ấy. thì đối với cái trang đầu tiên có thể là có cái giọng trẻ em ừ. đấy thế thì các bạn ấy sẽ à, đối với trẻ em thì sẽ có cái ngữ điệu và cái tốc độ Đúng nói rồi. như thế nào và đối với những cái tips uh, như là những cái trang mà nó về um, cuộc sống ấy thì ừ. đấy khi mà người ta nói chuyện ở trong cuộc sống thì là người ta sẽ dùng cái tốc độ như thế nào để nói chuyện đúng không không thì nào mà cứ đối với một người nói ừ, nói chậm thì mình lại sử dụng cái cách là nói nhanh được đúng không đó thế nên là nhớ nhá ừ. tiếp theo nữa thì là kiên trì thực hành đều đặn làm cái gì đúng rồi chẳng có gì mà thiếu sự kiên trì thực hành đều đặn là gì các bạn không thể ngày hôm nay các bạn ngồi mỗi ngày ấy, cô nghĩ là thực ra một ngày các bạn bảo là um, em chẳng có thời gian nghe tại vì là em cứ làm bài tập rồi là em không có một thời gian nào để nghe nhưng mà thực ra mỗi ngày 5 phút hoặc là cái việc viết của bạn mỗi ngày có khi ở ờ, cho 3 phút luôn ấy cho có 3 phút thôi cũng được đó thì mỗi ngày các bạn chỉ cần đều đặn dành cho cái khoảng thời gian cho cái cái cái phần đấy các bạn đặt ra mục tiêu đấy ờ, ngày hôm nay tớ chỉ làm cái việc này đến bấy nhiêu giờ đúng không ạ thế thì à, phải thúc giục mình khi mà các bạn đặt thời gian thì ra cho bản thân các bạn thúc giục bản thân là cố gắng phải hoàn thiện chứ không phải kiểu là ừ, thôi làm làm xong cái này thì mình sẽ làm cái kia thế xong này đến lúc là cái thời gian nó sẽ dây ra rất là nhiều và rất là lãng phí thời gian luôn ấy thế nên là cái việc kiên trì mỗi ngày ngày hôm nay mình dậy sớm hơn 5 phút đi đúng không ạ mở lên một cái bài hát mình nghĩ là đối với các bạn thì chắc là bài hát sẽ là cái nguồn cảm hứng đầu tiên đưa cho các bạn rất là nhanh đúng không đó thì kiên trì thực hành điều này đối với việc nghe có khi là chẳng biết cái từ đấy viết như thế nào đâu nhưng mà nghe lại phản xạ lại hát được theo luôn ấy thì cứ nghe trước nghe ừ. giai điệu hay này đúng rồi. sau bắt đầu là nhìn lời ừ. nhưng mới đầu đọc Đúng. đọc xong rồi bắt đầu là học hát theo đúng rồi học hát theo là học nói đấy em học nói xong rồi là còn gì nữa viết ra chữ đẹp Nhật, mặt chữ lại biết đọc thật là tuyệt vời thế nên là bốn cái kỹ năng nó thực sự rất là liên kết và cần cái sự kiên trì thực hành đều đặn cho các mỗi ngày là một cái không thể nào thiếu được được chưa ừ. thế nên là ấy, hy vọng rằng là đối với những cái tips của chúng mình đã chia sẻ được chưa à, okay. thì các bạn sẽ cố gắng là làm sao thực hiện nó mỗi ngày được chưa ạ ok ừ. tiếp theo nữa ờ, có thể giới thiệu cho em một số cái những cái từ điển để hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình học thì đó là từ điển đầu tiên là từ điển hạt nôm trên trang web của mình thì các bạn có thể gõ ra thì các em có thể thấy trên này nhé ờ. các bạn có thể thấy là trên này có 3 phần đó là cha Hán Việt cha nôm hay là cha pinyin thì đối với phần cha Hán Việt này thì các bạn có dùng để tra tên họ ví dụ là tên sáng này này thì cô gõ tiếng Việt ra Hán Việt mà thì cha xã các bạn gõ ra nhé thì mình có hàng loạt là sáu cái tên sáng này các em có thể kéo lên phía dưới nhé nó rất nhiều cái nghĩa khác nhau thì các bạn thấy là cái cái nghĩa nào mà tôi thấy hay nhất các em thấy cảm thấy là ờ nó hợp với mình nhất ấy thì mình có thể lấy và bên cạnh cái chữ này bên cạnh chữ cái cái cái chữ hán này thì có cái cách viết thì cái việc ấn vào đây và nó sẽ hiện lên mình là các thứ tự các nét thì mình có thể tập viết theo khi mà mới bắt đầu học chữ hán thì các bạn có thể viết viết theo nhìn nhiều viết theo và khi nào mà các em nhìn một chữ nha biết luôn là mình sẽ viết cái nào trước với cái nào sau là các bạn thành công rồi đó rồi còn với cha nôm thì thực ra cha nôm thì đối với người học mới học tiếng Trung thì các em sẽ ờ, các bạn thì sẽ hơi ít dùng hơn thì các bạn thường hay dùng là tra nôm cho những cái tên mà khó nhất là uh, hiếm trong tiếng Việt ví dụ trong lớp ngày xưa của cô bóng bạn tên là bền chẳng hạn cha ừ. hán việt không có không có luôn thì là phải cha nôm và lấy lấy một cái tên bền nào mà thấy ok thấy hợp lý nhất và mình dễ viết được nhất thì mình sẽ lấy đấy là cái phần tra nôm còn với phần tra pin in thì các em có thể dùng để tra ví dụ mình gõ pin in ra mình chọn chữ ấy thì mình sẽ bấm vào đấy và xem được cái nét chữ và phía dưới nó sẽ hiện ra nghĩa các em đó là từ điển như từ điển bình thường thôi tra pin in đó là cách từ điển Hán nôm ngoài ra thì có han chữ han chữ này thì có trên cả màn hình điện thoại màn hình điện thoại nữa thì thật đây là trên giao diện máy tính của của của mình thì máy tính của mình thì cũng chỉ có là giàn thể thôi chưa có phồn thể đây là có thể là cái nhược điểm của cái trang ăn dựa trên giao diện máy tính này thì các bạn có thể ừ. uh, thế thì các ừ. bạn ấy có thể tham khảo cái cái web han sự ừ. han sự xong rồi có số 5 và đằng sau đấy ừ. thì cái web đấy nó có toàn chữ phồn thể luôn ừ. thì thường thì mình chia sẻ và gửi link cho học sinh đúng không tiếp theo là các uh, thật ra đây các sách nhá nên các uh, sách hay dùng để học tiếng Trung thì uh, đối với học tiếng phổ thì mình sẽ có bộ giáo trình là tăng tay trung vấn khơ trấn ngoài ra là có bộ ban nãy cũng nói là cái sử dụng sư thiên hóa ủy sử dụng sư thiên hóa ủy thì các em có thể uh, tham khảo cái bộ sách này đó vấn vâng, đề là nhiều bạn chưa biết phân biệt câu từ đơn từ đôi nên lát câu không đủ chỗ và làm cho người đọc không hiểu đúng rồi ạ thì đối với cái việc này thế nên là cái việc mà học từ ấy học từ và rất là quan trọng nếu như các bạn ấy học đọc được từ thì trước khi một cái từ mà các bạn ấy không biết thì các bạn sẽ phải đi tra từ ấy thì các bạn sẽ biết là à cái từ này nó là từ đơn các bạn không thể nào đọc là xin thiên của truy chào chào sư chào sư là một từ ấy um, mãi tung chỉ thế là có những bạn lại đọc là xin thiên của truy chào 去买东西là ừ. chẳng người nghe chẳng ai hiểu được cả ừ. không hiểu được cái từ ô oh, truy chào truy chào là đi đâu đúng rồi sao mới truy tung chỉ là cái gì đó thế nên là khi mà các bạn à, đọc thì nếu như cái từ đấy mình không rõ mình không biết thì mình nên kiểm tra lại để cho mình hiểu cái từ đấy hơn và mình sẽ ừ. đọc làm sao cho uh, bản thân mình bản thân mình là người hiểu đầu tiên đã đúng không khi mà mình đọc một vấn đề mà các bạn nghĩ rằng là đọc một vấn đề mà các bạn không hiểu ấy các bạn có cảm thấy là khó hơi khó chịu một tí đúng không ừ. đó thế nên là mình nên đi tra từ ấy thì đi tra từ cũng như là khi mà bắt đầu học một cái bài mới thì các bạn vẫn nên học chắc từ vựng trước và ừ, đó mình xem trong câu là cái từ này nó sắp xếp như thế nào hoặc là ừ. ở vị trí trong câu để ra sao giống ừ, như cái việc mà các bạn ý kiểu của phải phải làm sao mà cái kiến thức của các bạn ý phù hợp chọn chọn kiến thức phù hợp ấy thì các bạn ý mình nghĩ là không nên học cái kiến thức nó lan rộng quá so với cái mục tiêu mà các bạn đặt ra đúng không đó. Ờ. ờ. <laughs> Chào Mỹ Linh, chào Mỹ Linh, cô nhìn thấy Mỹ Linh nhá. Rồi, thì uh, trong buổi tối hôm nay là tất cả những cái chia sẻ trong quá trình học tiếng Trung của mình cũng như là cái kinh nghiệm dạy của chúng hai bọn hai chúng mình trong thời gian vừa qua hy vọng là có thể giúp được các bạn trong quá trình học tiếng Trung của mình có thể nâng cao được cái level nâng cao được cái level 4 kỹ năng nha và trong cái kỳ thi tốt thì sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất và có thể là mình hy vọng là những cái tips đấy có thể là giúp ích cho các bạn không chỉ là trong những cái kỳ thi hay là gì cả mà còn có cái trong giao tiếp và đời sống của các bạn sử ừ. dụng ừ. nó một cách linh hoạt hơn và um, gọi là gì nhỉ hiệu quả hơn tức là các bạn sẽ có kiến thức nhưng mà chưa, chưa chắc là mình biết tận ý thì uh, mình hy vọng là sau cái quá trình mà chúng mình chia sẻ có những tips các bạn khi mà các bạn áp dụng xong thì các bạn có thể là uh, cải thiện cũng như là cái áp dụng vào đời sống nó hiệu quả nhất có thể vì sau suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của học ngôn ngữ là giao tiếp phục, phục vụ giao tiếp thì nên là các bạn cố gắng tự tin đúng không tự tin và tự tin với khả năng ngôn ngữ này tự tin bản thân của mình này để mình giao tiếp với đối phương làm cho cái ờ, cái hiệu làm cho cái ờ, giao tiếp của mình nó <laughs> hiệu quả nhất đúng rồi tại ngôn ngữ là cái gì ạ cái khởi nguồn của mọi cuộc giao tiếp đúng không công dạ. cụ giao tiếp đúng rồi là một cái công cụ giao tiếp thì nếu như mà mình tận dụng nó thật là tốt thì cái cuộc giao tiếp của mình ấy nó sẽ um, uh, trở nên là tốt hơn cũng nói chung là khi ra khi ra ngoài thì vấn đề giao tiếp là một vấn đề rất là quan trọng thế nên là hy vọng rằng là các bạn có thể ờ, tận dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể ok ừ. đấy là một chia sẻ của chúng mình à, vậy thì buổi livestream của uh, mình và Trần Linh sẽ kết thúc tại đây và hy vọng là đã giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung và hy vọng là các bạn sẽ đạt được cái thành quả kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới cũng như là có thể uh, có một cái gọi là vốn từ vựng khả năng giao tiếp tốt hơn khi về sang bên Đài Loan nhé à. Ờ. hy vọng rằng là tiếng <laughs> tiếng Trung của các bạn cũng nói như tiếng Việt ý bạn nói như gió vậy đấy ok, okay. Uh, ờ. 再见再见